ui, ơi à, mọi người đi rừng cẩn thận nha đây những những con vắt nó như con đỉa này à, có cắn thôi nhỉ à, nhưng mà nhìn nó ghê nó nhiều thôi bây giờ quay bà à. bà bảo cho cắn một tí thôi đây đây mọi người nhá đây chưa nghe không ừ. anh cứ bảo là ờ, người đi đến đâu nó mới dám đến này trên này nhiều lắm ui đây một đống đây anh thấy không đây ừ. đây đây mọi người nhìn gần hơn nhá đây này nó tựa, tựa như kiểu ờ, họ hàng nhà đỉa ấy mọi người ạ ừ. chứ không phải là là con con con con đỉa thảm nhân nó gọi người kinh mình hay gọi là con vắt nếu mà mọi người đi rừng mà không không không chú ý là nó bâu nó, nó hút máu đấy ừ. chúng sinh vì ngu si thì mới mới thành những con hút máu như này đấy đấy đấy mọi người thấy không đấy đấy đấy đấy chính là con vắt đấy đấy mọi người đi rừng là phải có kinh nghiệm nhá xin chào tất cả các bạn nhá Hiện tại à, mình đang có mặt tại à, khu vực à, đồi tre thuộc thôn Giằng Păng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Hôm nay thì Giang tiếp tục chia sẻ với mọi người về công việc làm đường của bà con ở trên này. Mình cũng tranh thủ ghi hình cho mọi người xem cái đồi chè Giằng Păng nó to như nào nhé. Như này mọi người lên suối Giàng Văn Chấn thì mọi người chắc cũng biết rồi những cái chè nó to mà để được những cái chè này nó phải đến hàng trăm năm Đấy, nhưng bà con anh, anh ấy chia sẻ là là cái chè này là lúc ờ, anh ờ, lớn lên là anh đã thấy cái chè nó to như này rồi đúng không? Đúng. À đấy à? Có là lúc mình mới sinh ra là đã thấy cái chè to như này rồi. rồi. À, không biết ờ, là, là đời ông hay đời ai trồng đúng không? À. Đấy, như anh nãy mình có hỏi là để một cái chè như này thì anh ấy trồng hết 10 năm hay bao nhiêu năm anh bảo là lúc anh mới đẻ ra thì là cái chè nó đã như này rồi thì trước đấy nữa của bố anh nữa thì chắc là đời ông ấy rồi ông của anh ấy trồng thì mới được to như này Đấy Sáng nay à, dậy thì à, mọi người nhìn thấy những cái à, xương mờ vẫn còn đang bao phủ những cái ngọn đồi rất là nhiều đây này Đây những bản làng, những ngôi nhà xa xa, những ngôi nhà này Đấy lượt bằng tấm pro Những con đường mà Sương, anh Dương nhóm thiện người bản em anh có đổ từ trên đỉnh làng này, đấy đi con này nó rất là nhiều nhánh nhánh này là nhánh phụ còn nhánh chính thì nằm ở phía lên trên này mọi người nhé mà cái ờ, đoạn đường hôm qua mà ấy anh Dương Tư Phong là là có cùng mình đi uh, với bà con làm đấy mùa này là mùa đang thu hoạch chè mọi người đây ngọn chè nhìn rất là non luôn đây mọi người ờ, xem này Mùa này mùa bà con đang à, thu hoạch chè để bán Ở trên này thì bà con thì cũng à, sao được Đấy, nên mà mọi người à, ai mà muốn mua chè ngon và chè chè săn tuyết thì thì uh, có thể liên hệ cho Giang, Giang sẽ uh, gửi về cho mọi người. Còn uh, bao nhiêu tiền một kg thì Giang cũng uh, chưa rõ lắm để hỏi bà con ở trên này đã. Đây này mọi người để ý những búp chè rất là non, mơn mởn luôn. Và đặc biệt ở trên này thì uh, cái chè này không người ta không phun thuốc sâu mọi người nhé không phun thuốc sâu không có thuốc sâu đúng không anh không phun nó, nó tự nhiên đúng không cỏ cũng cỏ kia ừ. phun thuốc cái gì nữa. cỏ cũng không phun đúng không đấy, nó tự nhiên vâng, phát tay phát lại vâng phát tay phát đây thôi đấy phát máy thì phát không ừ. phun cỏ gì chứ vâng vâng vâng đấy cũng giới thiệu cho mọi người về cái đặc sản của vùng quê trên ờ, đồng bào ờ, người ờ, hâm mông thì mọi người có thể mua ủng hộ đồng bào cũng uh, giúp đồng bào một chút à, có cái thêm à, tiền mua mắm mua muối này để trang trải cuộc sống đấy những con đường bê tông mà anh Dương cùng bà con đã đổ xong rồi cái đoạn này rất là nhiều đoạn luôn đây cũng các nhà hảo tâm bên anh Dương Thu Phong đã gửi tặng đây đây là cái ờ, đường nhánh phụ thôi chính thì mọi người đang đổ trên kia Thế khi mà mình lên trên kia ghi hình cho mọi người xem thì rằng cũng chia sẻ với mọi người luôn là cách đây hơn một, gần 2 năm ấy thì Giang và anh Dương Tư Phong có lên giúp nhà em Nu à, làm căn nhà xuống đây để chia sẻ với mọi người à, đấy là nhà em Nu nhá để xem tình hình à, nhà em Nu giờ này như thế nào kinh tế phát triển ra làm sao anh à bố Nu ở nhà không nhỉ anh nhỉ à? đi chăn trâu rồi à đi chăn trâu đó á đi chăn bò con bò ấy rồi à thế à thế còn muốn mình anh nhà Ồ đi vào trong nhà nu tí nhờ anh nhỉ Xem nhà cửa Thế bảo Nu lấy chồng rồi à? Lấy rồi À thế á? Ừ. Lấy chồng ở tận đâu anh? ăn Lương ăn Lương à? Ừ. à khá là xa đấy nhỉ ăn Lương ờ, ra cũng có biết ngày trước là có em mũi ăn Lương đấy Nhà ăn Lương À lấy chồng tận đấy ừ. giờ Lấy lâu cho anh? Một năm rồi Năm rồi Một năm tròn nên bây giờ À Thế à? Ăn Tết xong là đi rồi À thế à? Đây, đây là căn nhà mà trước Dương đã làm không đây Nhà đại đoàn kết tài trợ này Chùa Linh Long thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, nhóm thiện nguyện bản em Đấy, hỗ trợ là 67 triệu 390 nghìn đồng để làm hoàn thành nhà, căn nhà cũng như là tất cả mọi đồ đạc. Anh có chìa khóa mở đâu? Có. Có nhỉ? Không không không không không à, không, không, không khóa được. Đi phía bên kia. Đấy mọi người đâu. À đấy. Chứ mà Giang cũng có lên à, cùng anh Dương đấy. Rồi hỗ trợ anh em một chút. Đấy, này là bố em nuôi lại đi vắng mất rồi. Con nuôi là con gì? Con gà con vịt không anh? có mấy mấy hai ba con gà nhá à hai ba con gà thôi đi vào trong nhà nhỉ nhà có điện không anh không có không có điện à đấy vào trong này bếp vẫn ấm này đấy này là treo cái gì đây cá khô cá khô ở à? đấy ngon quá có đầy đủ hết rồi bát đĩa xong nồi hai giường còn một cái giường thôi ừ. hai giường bên này thì uh, nu đi lấy chồng mất rồi đấy à lấy năm ngoái đấy nu đã được cháu bé nào chưa anh được rồi à thế à cháu được uh, à bốn năm tám tháng rồi đấy à đấy à ừ. cái cửa chính là bên này vào à bốn năm tháng rồi ừ. à. đây cái bàn thờ của người đồng bào hâm bông sẽ để như này cái người ta thờ có nơi người gọi là thờ lông gà hay gọi là ấy, ma ma nhà đấy cái đồng bào hâm mông hà giang ở bên này cũng cũng như nhau thôi người ta chỉ cho một cái này vào đây thôi là chính giữa nhà nó tờ đôn ở cái bếp này nó hơi khói nhỉ hơi khói này lên như vào cái tấm tôn xốp này tấm lạnh này là nó hơi bụi một chút mọi người giờ em nô đi lấy chồng thì cũng uh, may cho em nô là đã lấy được chồng chồng yêu thương nữa anh à đấy thế là được uh, cháu trai cháu gái nuôi Đại, dạ, trai trai à thế tốt quá rồi nha trai <laughs> vâng thế đợt cưới nu là mọi người có tổ chức làm bao nhiêu mâm không cho gia đình không à, chắc phải chục mâm gì đấy nhỉ 20 mâm thôi 20 mâm thôi nhỉ thì gia đình nu là mọi người biết là mẹ nu là mất từ lúc còn nhỏ bố nu thì là người không được uh, minh mẫn lắm nên là anh trai của, của ờ, ấy là bố nu đấy nhà bên cạnh luôn thế là gia đình ờ, sáng sáng nay là ấy chưa đã ăn cơm sáng gì chưa ăn rồi ăn rồi hôm nay là tiên mưa không biết mọi người có làm đường không nhỉ không biết được đấy thôi thì anh nghỉ đi nhá vào hỏi thăm gia đình tí thôi lên trên để xem mọi người làm đường vâng cảm ơn anh nhá ở à, đây đang có gà đây đúng không cái lợn lợn à có lợn à À. Dạ. À, à à đấy à à xem nào con nhà nu này lợn ô oh, con lợn to nhờ ấy con này sau này là ấy là cái mà ấy thì ngon quá nhỉ cái thì ngon để được con đòi mua mà không bán đấy à thế à ừ, mua chỉ để chắc là ờ, tết hoặc là đám cưới con này họ đòi đây mà nó đừng lượm bằng lá cỏ nhá mát tử tế nha cây này bằng cây ấy nhá cây, cây mỡ nha mỡ, mỡ, cây, cây, cây, cây cái gì rừng cái nhỉ nhỉ rẻ rẻ rẻ rẻ rừng ô cảm ơn anh nhá chở vợ con đi làm đi lại được rồi ờ, dạ. thế ờ, chở chở chở chồng đi ờ, đi ăn cơm dạ, không biết phải rồi trong sai thì mình chở hơn được rồi <laughs> chồng say uh, vợ vẫn đi cấy mà con trâu vẫn đi bừa cố gắng vâng, uh, ờ, lên mọi người nhá sắp uh, hoàn thành uh, từng bước từng bước một rồi đấy mọi người uh, cố gắng uh, cảm ơn uh, anh uh, dương tu phong là cầu nối tuyệt vời nhất đấy để uh, giúp bà con có những con đường uh, nó chắc chắn đi lại đến tận đời tất cả đời sau đó cho các cháu phát huy được cái uh, tinh uh, thần uh, tương thân tương ái đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau chồng là cháu nào đi đường này chắc có À, hình như là có em, em Nu lấy chồng hay sao nhỉ các cô nhỉ? Cái Nu mà hôm làm nhà mới ấy. Vâng. Lấy chồng rồi đúng không? Ồ. À thế à? à em hỏi hỏi là lấy chồng ở đâu nhỉ anh nhỉ? Mình nó nó khô mà vô giờ tỏ cái cánh không bố nó bà vào không được thuận nó điên à phải rồi khô khô nào này khô khô này thiếu cũng hứa bạn còn bán ra mà cũng thừa các bạn ôi thôi thôi thái nó hổ quá vâng mổ vàng quá mổ vàng xã dạ, mổ vàng mổ vàng quá mổ vàng à, xã ờ, văn yên rồi ừ, văn yên mổ vàng văn yên mà nu lấy chồng à, lâu chưa ờ, lấy được một năm rồi thế từ lúc mà giang là à thế à không trai chắn ờ, chứng tỏ là chị này à, như con trai giọng to <laughs> nhỉ trả lời dứt khoát đấy đấy vấn chị thì thôi rồi đấy, đấy. Ừ. trả lời hết à, cho em hỏi cái là cái cái vòng tay đeo ở tay của chị là vàng hay là không phải đâu vàng đúng không trang trí đẹp đúng không à. người đi ờ, làm cả buổi chiều mưa phải đóng cho các cháu nhỏ đi làm đấy <laughs> hello bu bu miếng tuổi minh say đấy con trai à con trai ngày xưa thì không nói về cách đây khoảng năm hơn năm ấy thì uh, anh Dương Phong có làm nhà cho em nu ấy, em nu là một cô mẹ đấy và hai bố con ở căn nhà nó nói chung là bằng cái lợp lá cọ rách hết rồi đấy sau đó được ờ, sự ờ, ủng hộ của anh Dương nhóm thiện nguyện bản em ấy đang có lên ghi hình cùng anh Dương và liên hoan căn nhà đấy thì uh, ờ, bên đây uh, gần hơn một năm mình đang giật mình bà con bảo là em nu lấy chồng rồi nhưng em không không tin à, có con trai rồi à? có thế thì tốt quá nhỉ giờ đây chắc cả bạn là phải đi ăn cưới đấy nhỉ có mười rồi à thế nó đi lấy xa đâu sợ anh em nó ăn hết thịt nó không mời đâu <laughs> nó chay con cháu mười xong mà chia vào thôi nhỉ anh dương như phong ờ, được ăn cỗ là ngon rồi lên xe đi em ơi ta tìm về nơi xa xôi nơi bình yên mình có nhau mai mai giang hát thế là mời mai họ làm mời ca sĩ chết <laughs> ui ui ơi à, mọi người đi rừng cẩn thận nhá đây những những con vắt nó như con đỉa này ừ, có cắn thôi nhỉ nhưng mà nhìn nó ghê nó nhiều thôi bây giờ quay bà à. bà bảo có cắn một tí thôi đây đây mọi người nhá đây ghê chưa thấy không ừ. anh cứ bảo là ờ, người đi đến đâu nó mới dám đến này trên này nhiều lắm Ui. đây một đống đây anh thấy không đây ừ. đây đây mọi người nhìn gần lắm nha đây này nó tựa, tựa như kiểu ờ, họ hàng nhà đỉa ấy mọi người ạ ừ. chứ không phải là là con con con con đỉa thản nhân nó gọi người kinh mình hay gọi là con vắt nếu mà người đi rừng mà không không không chú ý là nó bâu nó hút máu đấy ừ. chúng sinh vì ngu si thì mới mới thành những con hút máu như này đây, chúng sinh quy phật chúng sinh quy pháp chúng sinh quy tăng ừ. <laughs> nhưng uh, vì sao mà để con trâu con bò nó lại không bám mà lại chỉ là con người tại vì là cái máu của con người nó nó kỵ với cái con vắt này từ ngày xưa cũng như là mình đứng ở chỗ khác nó vẫn ngửi thấy mình này nó có bầu lên chân rồi. mình nhá đấy ui đàn thôi mà đấy Ủa, đàn này nó chục con này đây đây về này <laughs> đấy này thôi đi chuyển đi chuyển đi dừng lại Đấy mọi người đang đi uh, trải nghiệm uh, trên uh, đồi của người đồng bào Hơ Mông nhìn thấy con vắt đây này Hầu như chỗ nào cũng có luôn Đấy đây đây Ui giời nó họ hàng với đĩa đó nhưng mà nó không phải là con đĩa ừ. đấy nhưng ai mà như ờ, chị này là quen quen rồi thì nó vẫn bông nhưng mà nó ít hơn người cứ động đậy đừng đến đâu ta tung con lù xo ừ đây này mọi người thấy không đây đi đường đây này đấy lù tỏn đâu trong trong nó lù xo tỏn đâu có bố lì đấy mình vắt đấy đây mọi người đứng một chỗ một lúc là nó nó nó bâu nhiều lắm kín luôn đấy này nhưng mà cả tay mình con nhỏ nữa đi tin con này mà nó nó chui vào tay hoặc vào ấy thì nguy hiểm lắm các bạn nhé nhất là con mò rừng ấy nhờ anh eh, chu nhỉ không con mò rừng ấy Thế trước mà giang với anh chu đi eh, bên nhà em thì có một con mò rừng mà cắn eh, người bị chết đấy đấy là con mò rừng thật đấy mọi người không biết là nó cắn vào người là nguy hiểm à? ăn thối thịt mà đây người đây nó bâu nhanh lắm ừ, không đơn giản nó dẫm một phát nó dính vào cả chân ra bốn năm con đây này thấy không đấy đây đây đấy chưa bây giờ chỉ cần dẫm một phát nó nó bò đây nhiều lắm nó gầy mà cái giày như này là nó bâu bình thường thôi sống được đấy đấy đấy mọi người thấy không đấy đấy đấy đấy chính là con vắt đấy đấy người đi rừng là phải có kinh nghiệm nhá chú ý nhá thứ nhất là bò lên người bò lên áo nó xong nó chui vào tai á xong người phải đi viện uh, gắp ra thì còn vất vả đấy hoặc là những cái con trâu mà hay uống nước ở rừng ấy nó hay có cái con con con nấc ấy sau này con trâu nó hay bị chảy máu mũi là với là những cái cháu nhỏ được mà hôm mông mà hay uống nước ở khe suối ấy. Mà có một lần mà Giang đưa cháu uh, gì của em em em đấy đi uh, bệnh viện để gắp ra đấy trong đó có hai con đấy để trong mũi mà sợ lắm đấy mọi người có thể để ý là khi uh, mà giang lên trên này đỉnh gọi là chưa cao nhất của cái thôn Giàng Bằng này mọi người biết là sương mù bay này đấy nếu mà nó không sương nhiều ấy thì mình có thể bay uh, trên không flycam cho mọi người cùng xem cảnh rất là đẹp luôn Đấy, nhìn xa bên kia đấy mọi người có thể nhìn thấy luôn là toàn bộ là cả ngôi làng thôn Giàng Pằng này luôn Đấy, sau này nhà nước có thể người ta sẽ đầu tư về cái du lịch hay như thế nào đó để phát triển những cái di sản văn hóa của người đồng bào trên này là có những cây chè cổ thụ đấy như đang chia sẻ với mọi người sáng nay với tất cả các bác ừ, đồng bào trên này này. Và đi lên đây thì Giang cũng ờ, chia sẻ về cái kinh nghiệm mà mọi người đi uh, lên rừng sẽ gặp những cái con vắt Nó là họ hàng của nhà đỉa mọi người nhé Đấy, nhiều cô bác anh chị mà thấy là trên Tây Bắc là có những cái con nó ở rừng nó cứ như con đỉa nó cứ ngoan ngoe ngoe nó đến nó bầu nó hút máu mình luôn, đấy nên nó đấy mình gọi là con vắt chứ thực tế là không phải là con đỉa đấy nó là họ hàng nhà đỉa mọi người nhé đấy là mọi người uh, chưa đi rừng thì mọi người chưa quen nhưng mà đi quen thì mọi người sẽ ờ, biết và chú ý là đừng để nó chui vào tai chui vào mũi đấy và hai nữa nếu mọi người đi rừng thì mọi người sẽ mang theo một cái túi do đấy chuẩn bị túi do đi mọi người bôi vào chân thì nó sẽ uh, làm cho con vắt là ít bâu đến hơn bâu thì nó vẫn bâu ít có hai loại thuốc nữa mọi người mua về thì nó sẽ xịt vào chân không sao và con vắt thì nó sẽ sợ lửa ấy. những cái nơi nào lửa ấy thì hoặc những cái, cái cây uh, mọi người cây trồng cây cây cây cây củ xả ấy cây củ xả vâng vâng cây củ xả thì à, con vắt nó không đến đây là kinh nghiệm đi rừng nha mọi người nhé Còn một cái cánh rừng mà đợt trước Mà ra muốn đi quay cho mọi người đi trải nghiệm là cái cánh rừng ở dưới ăn Lương Là có một cánh rừng mà nó con vắt đấy Cái con này này Nó còn nhiều hơn cả mũi Có nghĩa là một mét vuông nó hàng hàng trăm hàng nghìn con Thế cái cánh rừng đấy người ta ví bà con ngày xưa các cụ ví là sợ Không bao giờ dám đến nữa Không dám bén mảng đến mà Hiện tại cánh rừng vẫn còn mọi người Vâng, cái đấy đấy Cánh rừng hút máu Kiểu ma đón ma ở đấy Ở ờ, đây đây Trước ở dưới ăn lương mà anh Nhưng mà bây giờ ít bà con đi vào lắm Với lại có một cái uh, truyền Hả? Đường cây nào non vặt nhé Vâng Hôm nay hai là có cái um, đây rau dớn luôn mọi người chỉ cho người rau dớn rau dớn rừng cái này mới ăn được có một loài có lông là không ăn được không biết là anh dương là anh có phân biệt được không thì vì nó giống một cây dương xỉ đấy đây ngày xưa mà đi bộ đội đó mọi người phải biết được những cái thứ ăn được trong rừng để mình có thể sống sót ở trong rừng nên là hoa chuối này rau dớn này đấy rau dớn rừng có một loại nó đắng nó lông lông nó như kiểu cái xương cái dương sỉ đấy <laughs> Đấy Nó họ hàng là dương sỉ Ui giời con vắt này mình vừa đi này mọi người thấy không đấy Đây nó bầu này. Nhanh lắm mọi người chỉ dẫm phát là nó, nó dính vào chân rồi Chứ không phải là đợi mọi người đứng một lúc nó mới bầu lên đâu Tại vì ở ờ, dưới chân mình là nó đã có sẵn ở đây này Con to lắm mọi người đây <coughs> Đúng rồi Có nghĩa là mình dẫm vào nó ấy Vô tình mình dẫm vào nó là là Nó bám luôn và cái là bò lên bò lên theo thì con này nó sống ở sống ra như đỉa đấy Thì mọi người hay bảo là con đỉa chặt thành ba khúc mà vẫn sống Nhưng mà khi mình cho vào nước giải thì nó sẽ chết Chết nó Tự Đây mọi người thấy nhiều không đây này Đấy đâm bầu lên chân rằng Trăm con có Nhưng mà mình cũng cho nó hút máu Một chút thôi Chứ mình không thể cho nhiều được Tuy là mình từ bi thật cứu thật nhưng ờ, mà cho hút nhiều là không được món đây để hút người nghèo hơn ờ không để không để cho nó không cũng có cái câu chuyện ngày xưa của à, Phật tổ là tự cắt thịt mình để nuôi một con chó thấy nó sắp chết đói ấy. để lấy dám lấy ra thịt mình dao ra cắt một miếng gọi là cứu chúng sinh mà nhưng cái này thì mình không phải là cứu chúng sinh cái kiểu này nó không phải là chết đói con vắt này <laughs> đấy mình mình phải hiểu được có nghĩa là mình đấy ờ, ờ, mình phải có trí tuệ hiểu được đây một người dẫm một phát nó dính vào luôn này đây như anh dương là đang dính ít thì vì anh ấy đeo ủng mình thì không đeo đấy rối ra luôn đấy cái này là, là cái cái lông ấy với cái sự trải nghiệm đi rừng mọi người như này thôi giờ mình xuống dần dưới này thì à, sẽ về nhà luôn đấy, rừng mà đi hái ở đấy mọi người nhìn những cảnh tiên đúng không đúng đấy nhìn như cảnh tiên luôn mọi người xem cảnh này vẫn, à, vẫn đấy. thích chứ tại vì là à, ai có được cái, cái cảm giác mà lên rừng hái rau dớn này nữa có nghĩa là anh em không chủ động đi hái rau dớn mà đi trải nghiệm trên rừng để xem đồ chè bà con rồi à, quay à, cho mọi người những cái thước phim uh, về cái cảnh đẹp ở trên này để sau này mọi người có thể lên trên đây tham quan người nhìn cái cảnh con vắt sợ là chẳng dám lên thứ <laughs> hai là cái quay cho mọi người xem cái cảnh con vắt ba nữa là cái quá trình lên đây trải nghiệm để đi rừng thì có những cái kinh nghiệm gì thì Giang sẽ chia sẻ lại đấy như mùa này là mùa tháng 3 là mùa ong mật này mùa ong khoái này ong ruồi này đấy ông đá này nó làm đấy tổ tháng ba này đây mọi người không dẫm một phát mà con chục con vắt nó bâu vào chân ra người lên này đấy nhưng mà thôi mình không giết nó đâu mình chỉ búng nó ra ngoài thôi giết nó thì ờ, không chết được đâu khó chết lắm con này nó nhiều con điểm trơn nó nhanh nhá <laughs> đấy mọi người đi ờ, rừng trên này mà nhất là ai lên đây là phải đeo ủng đi xác định nếu mà dừng nữa thì còn nhiều nước cơ thật mình thì mình quen rồi cái này mình chỉ là mình không cho nó hút máu thôi cho nó bâu được không cho nó hút máu được hút máu nên mình dại đấy đâu có hái được rau dứa không anh Bây giờ anh em chắc à, trên đường à, về thôi Đây vừa à, trải nghiệm này vừa ừ, chia sẻ mọi người về con đường bà con đang làm Hay là lên rừng rồi cho mọi người xem là những cái cuộc sống ở rừng như nào con vắt này rồi rau dớn rừng này đấy đấy người đâu xanh đấy bây giờ bữa trưa thoải mái nhỉ bây giờ anh em sẽ di chuyển uh, về à, khu vực nhà anh Châu chắc là video của Giang cũng à, xin à, phép được khép lại đây thôi xin hẹn mọi người ở video kế tiếp nhé xin chào tạm biệt tất cả mọi người ở video tiếp theo wow, vâng, hình đẹp quá mọi người này quá tuyệt vời